tám mặt ở đây là bởi vì sao bởi vì nó báo hai hột khi mà các bác chơi bốn mặt báo dung một hột cái tỷ lệ giành chiến thắng của các bác cũng đã đạt đến 80 85% rồi đây mình chơi tận hai hột báo 8 mặt thì tất nhiên là cái tỷ lệ giành chiến thắng của nó nếu như không nó 100% thì cũng giành 90 đến 95%. Và với cái bộ hột tài xỉu báo dung 8 mặt này, các chỉ cần luồn hột vào cho người ta lắc thôi, mình đứng ngoài cầm máy báo dung đánh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 sẽ có một cái nhịp rung riêng để cho bác dễ phân biệt còn đây đây là cái máy rung khi nào mà vào chơi thì mình chỉ cần bật máy lên cái máy này rất nhỏ gọn này các đúc đâu cũng được đây đó như thế là nó đã khởi động rồi các bác nào mà đã chơi ghế với bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt thì chắc hẳn rằng là các bác sẽ không còn sẽ bỡ ngỡ đối với cái bộ hột tài xỉu báo dung tám mặt này em chắc chắn đấy ạ đây đây là cái bộ đồ đây là cái nhịp dung của nó các bác nhìn này mặt nhất một dung nhị hai dung tam tứ không dung ngũ ba dung và lục bốn dung và dung như thế nào để mình có thể biết được rằng là hai hột là tám mặt trong này nó đang dung thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua để cho các bác hiểu ví dụ như là dung một dung thì nó sẽ là có mặt một mặt nhất đúng không ạ khi mà nó dung một dung nó dừng lại dung tiếp hai dung tức là trong này chắc chắn sẽ có nhất và nhị chắc chắn có nhất và nhị chứ không phải là hoặc luôn nhé các bác nhé nhất nhị là ba nước thì tất nhiên là mình đánh gì ạ à? đánh xỉu đúng không ạ khi nào mà đen lắm mình gặp chén phản thì mình phải chịu thôi còn nếu như nó không dung thì em chắc chắn trong này khẳng định trong này đang có 3 và 4 hai con mình đã biết được hai con rồi và dựa vào cái kinh nghiệm đánh tài xỉu của các bác nữa thì không có lý do gì để mình có thể thua được cả về cái phần tăng tích em bao cho các bác dọi đèn với cái bộ hột này trong quá nhìn này em dọi đèn luôn hai hột đây hai hột đây đó còn hột này là hột chợ nha nam châm thử nam châm cả ba hột luôn nát chén luôn không hít được chưa ạ nước muối nổi nha các anh nhá về phần nước muối thì em xin phép khất bởi vì là thời lượng thì video nó cũng có hạn thôi. Và sau đây em xin test được em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó. Máy rung thì em cầm ở trong tay bởi vì nó rung rất là nhỏ. Bây giờ em bật máy rung lên rồi này. Em sẽ test máy này. Máy rung hai rung và ba rung. hai rung và ba rung thì ở đây có gì? Chắc chắn trong này có con nhị và con ngũ bảy nước bảy nước ở đây thì thường thì mình đã là nước cao rồi thì mình sẽ đánh tài trừ khi đen lắm gặp thế hột nó sẽ xuống xỉu thì mình phải chịu nhưng mà ở nước này là em sẽ đánh tài các bác nhá hai dung và ba dung em đánh tài đó về tài luôn có nhị và có ngũ bảy nước và thêm con lục đúng không ạ một dung và không dung một dung và không dung thì trong thành chắc chắn sẽ có con nhất con tam hoặc là con tứ ở cái này em vẫn đánh xỉu nhá các bác nhá đó có nhất và tam xỉu chuẩn chưa ạ ba dung và bốn dung ba dung bốn dung ở đây em khẳng định là trong này sẽ có tài này các bác này đó ba dung bốn dung năm sáu tài luôn bốn dung và không dung bốn dung và không dung là trong này chắc chắn là sẽ có con lục con tam hoặc con tứ rồi em lại đánh tài tiếp nhé các bác nhá đây ra tài có con ngục lục và con tứ chuẩn chưa ạ các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bà dung bốn mặt này nó như thế nào các bác